Mấy năm gần đây, thành phố Pusa bỗng dưng xuất hiện một tên sát thủ kỳ lạ. Hắn chỉ xuất hiện vào ngày Valentine đen 14 tháng 4, bắt cóc rồi tra tấn những cặp tình nhân đi chơi ngoài phố. Kẻ bị cắt ngón tay, người bị khắc chữ lên cơ thể. Dù cảnh sát đã mở rộng điều tra, nhưng vẫn chưa thể tìm ra tội phạm. Vì vậy, cứ mỗi khi đến ngày Valentine đen, chính quyền lại phải dành cả một tuần tuyên truyền các cặp đôi không nên đi chơi kẻo gặp nguy hiểm. Dẫu vậy, không phải ai cũng biết sợ, giống như bạn gái của Han. Cô ta yêu cầu anh phải đưa đi chơi trong ngày này bởi nó là kỷ niệm 4 năm họ bên nhau. Mặc dù đã hết sức can ngăn nhưng vì sợ bạn gái giận nên Han đành chiều lòng. Sau khi ăn tối, họ cùng nhau đi dạo tại một công viên bỏ hoang, địa điểm yêu thích của họ. Han liên tục nhìn đồng hồ, cố gắng không đứng sát nhau. Bất chợt, người bạn gái quay đầu lại. Vội về với vợ à? Hàn bỗng nhìn tái mặt. Em đùa kỳ vậy. Anh không cần phải giấu nữa. Tôi đã tìm hiểu mọi chuyện rồi. Em muốn sao? Ly dị vợ và cưới em. Không thể được. Nếu không, tôi sẽ nói với vợ anh mọi chuyện. Và cả cách thai trong bụng thứ mà vợ anh chưa thể có. Hàn hốt hoảng khi thấy cô ta đưa tay lên bụng, toàn thân anh như rụng rời. Chẳng phải, tôi đổi thuốc để lừa anh đấy. Đàn ông thật ngốc nghếch. Nụ cười của người bạn gái chưa kịp hoàn thiện thì cô bị một cái tát giáng trúng người, cảm giác như răng muốn rơi khỏi hàm. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, Hàn lao tới, bóp cổ bạn gái trong sự giận dữ tột độ, miệng liên tục hét, dám lừa tao. Muốn hại tao Mày chết đi Bất chợt toàn thân anh ta bất động Miệng rên lên khe khẽ Người bạn gái thấy vậy vội đạp anh ta sang một bên Thì phát hiện một bóng đen đứng ngay trước mặt Tay lăm lăm con dao Cảm ơn anh rất nhiều Suýt nữa thì tôi bị tên khốn này sát hại rồi Có lẽ hắn chính là sát thủ Valentine đen Rất tiếc Người đó là tôi Han ngồi lặng im trên giường, vết thương vẫn còn khá đau. Người vợ biết chuyện lừa dối của chồng, tuy có giận nhưng cũng chấp nhận chăm sóc, chuyện ly dị sẽ tính sau. Han biết cô đang nắm trong tay toàn bộ tiền bạc và tài sản, nếu hắn không nhẫn nhịn có thể sẽ phải tay trắng ra đi. Bất chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa, có lẽ là cảnh sát. Sau cái chết của nhân tình, họ thường xuyên đến làm phiền anh. Thế nhưng đứng trước cửa là một kẻ mặc đồ đen Mũ trùm kín Hàn hốt hoảng Sao anh lại đến đây Tôi đã trả Tết tiền rồi cơ mà Hiện tại tôi chưa thể thưởng Khi Hàn chưa nói hết câu Thì một lưỡi dao sắc lẹm cứa qua cổ Máu tứa ra như suối Hắn lấy tay bịt cổ Đôi mắt kinh hãi nhìn kẻ đứng trước mặt mình Rồi cứ thế ngã xuống Tên sát thủ lặng lẽ rời đi Cởi bỏ quần áo bên ngoài rồi vứt vào một thùng rác ven đường Khi đến cửa sau của một quán cà phê Hắn nhìn quanh rồi trèo qua lỗ thông hơi và bước ra khỏi nhà vệ sinh Ngồi lại bàn uống nước với người bạn Điện thoại trên bàn bất chợt vang lên Xin hỏi Đây có phải là số điện thoại của cô Ly Vợ ông Han không